nước bao la cả tôi tìm mây Tình ngọc linh mênh mang xa xa màu dinh rừng cây rừng cao nguyên tiếng đại ngàn dì dầm yêu thương dòng đắp la được chảy quanh co quanh co từng cơn mưa rằng đây là nghiêng nghiêng later trong nhà sàn đung đưa đung đưa ngọn lửa cháy theo nhịp bước rung rinh rừng cây rừng cao nguyên tiếng đại ngàn dì dầm yêu thương dòng đắp la nước chảy quanh co quanh co từng cơn mưa rằng đây là nghiêng lời từ nước bao la cả tôi tìm mây mình ngọc linh mênh mang xa xa mòn